À, mình chào các anh chị, các nhà đầu tư quay lại quay trở lại với kênh chứng khoán TTS của Tuấn Tú. Uhm, hôm nay thì uh, mình sẽ làm một cái video về uh, cuối tuần. Đó, chúng ta sẽ review lại uh, tuần vừa rồi thì uh, dòng tiền nó đi đâu và tập trung vào các cái nhóm cổ phiếu nào, các cái ngành nào. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ uh, đi qua chúng ta đi mình nghĩ là đi qua một số các cái cổ phiếu mà đáng chú ý cho tuần tới. Đó thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi qua um, chúng ta để đi vào cái um, cái chi tiết ha thì đây thì mình, à, mình có làm một cái file báo cáo đây thì tuần vừa rồi á thì uh, các cái nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước và các nhà đầu tư tự doanh á thì mua ròng tổ chức trong nước và nước ngoài á thì bán ròng thì uh, các bạn thấy rõ ràng là thường thường là cái phái tự doanh các cá nhân tự doanh và các cái tổ chức trong nước và ngoài nước thì thường hay là kiểu như ờ, trao đổi với nhau kiểu như tay trái tay phải tay trái vậy đó nếu nhóm này bán thì nhóm kia mua nhóm kia bán thì nhóm này mua và điều này nó không phải là mới mẻ ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam mình Đấy. thì ờ, nếu các bạn ờ, thường thường nếu bạn nào mà hay cập nhật cái cái cái trang file của mình ấy, thì hầu như ngày nào mình cũng đưa lên uh, các cái báo cáo nhận định về cuối tuần đấy cuối tuần thường thường mình đưa các tin tức về cuối tuần đó, các bạn có thể xem ở trên đó cũng được cũng không cần phải vào đây hoặc là trên nhóm zalo của mình nhé thì mình thường là mình để vào các báo cáo cuối tuần đó, à, hàng ngày hàng ngày hàng tuần luôn đây bạn thấy không ạ này. hàng ngày này bạn tin cuối ngày này rồi đầu ngày này Đấy, nhận định đầu ngày cuối ngày đầu ngày Đấy. thì bạn nào mà à, thích thì có thể vào trong đó theo dõi bấm bấm follow cũng được Đấy. <clears throat> rồi xu hướng dòng tiền dòng tiền phân bổ vào tăng vào nhóm à, ngân hàng chứng khoán rồi à, thực phẩm và đồ uống và cái dạng nhóm bất động sản hàng à, hàng hàng không và dịch vụ công nghiệp và bán lẻ thì ờ, các điều các vậy ờ, các bạn thấy ờ, nhóm <coughs> tăng vào nhóm ngân hàng với chứng khoán thì không có gì mới nhưng mà đợt vừa rồi các bạn thấy là cuối tuần vừa rồi đó, nhóm hầu hết tất cả các nhóm ngân hàng nhóm mình bất động sản tăng trần cả bởi tại sao nó lại nó lại báo cáo lại giảm thật ra thì cái này á, là cái báo cáo này là nó tập trung vào tất cả các cái nhóm ngành chứ không riêng như tức là cả à, bình quân cả một tuần chứ không phải là riêng vào một ngày cuối tuần nào đó cho nên là các bạn không có gì bất ngờ nha đừng có bất ngờ đấy thì um, đối với nhóm ngành uh, bất động sản và nếu như các bạn nào mà xem báo cáo uh, cuối tuần vừa rồi ấy, thì uh, tính cái phiên thứ sáu vừa rồi ấy, nhóm bất động sản tăng trần tuy nhiên cái lực bán ra nó rất là lớn cái cột von cái cột von của uh, bất động sản uh, viện mình lấy cột DG ấy, nó không phải hẳn là là là, là, là nhóm đầu tư cá nhân phô mua đâu nha đấy cái dòng tiền này này cái dòng tiền ở ờ, FOMO cái dòng này này cái cái coupon này này chính là cái dòng tiền mà các các nhà đầu tư cá nhân á, là bắt đáy bắt đáy ở đoạn này này đây nó hàng về là các bạn chốt bớt hoặc là các nhà đầu tư cá nhân người ta có khách hàng sẵn người ta trading người ta trading người ta giảm giá vốn chứ không phải là không phải là người ta mua mới đâu nha cũng không ai không các bạn nghỉ các bạn nghỉ coi xem thử xem từ đến từ đây đến đây cái khoảng đâu đó khoảng 2 tuần như bao nhiêu đâu đây 13 13 thanh vào 17 ngày thì đúng là hai tuần thiệt đúng là hai tuần thì là cái nền này có đáng tin cậy không có đáng tin cậy với một cái pha chạm từ ờ, tháng 1 đến từ tháng 10 đâu ờ, từ tháng ờ, ngày từ tháng 1 đến nay là 7 tháng trời đúng không ạ một cái pha tích lũy hai tuần như vậy thì có có đáng tin cậy hay không trong khi đó là các cái tin tức về vĩ mô nó rất là xấu đối với nhóm ngành này à, các tin tức vĩ mô nó rất xấu à, mình thì mình hay đưa tin về nhóm này ở trong có một cái nhóm hội nhóm bất động sản của mình ấy. hội nhóm về các nhà đầu tư mà bị à, kẹp bất động sản đây đây mình hay đưa tin đây các bạn thấy không ạ à, đây này đất công ờ, sen kẽ vẫn kẹt này đất công vẫn kẹt này rồi à, thất cái thông tin mình đưa này đây à, kiểm soát rủi ro về khi cấp tín dụng địa ốc này đấy rồi à, đây đó đó là một số một số tin nha đây ngày hôm à, vừa rồi đây đất công đất công mà sen kẽ mà vẫn kẹt đấy các bạn thấy là nó rất là xấu rồi nhà giá rẻ vẫn vắng bóng trong lỗ hàng cuối năm này nghịch lý bất động sản thứ cấp thì tăng thứ cấp thì giảm đấy và tiền gửi bất động sản à, chậm lại người dân vẫn thuộc kênh đầu tư lợi suất cao như chứng khoán và ngân hàng kiểu kiểu như vậy đó, các bạn thấy không thì thông tin hàng hà thông tin báo chí đưa hàng ngày là như vậy thì không có và các cái chính sách của nhà nước hiện tại hiện tại luôn các bạn nào mà nếu mà có tham tham gia đầu tư bất động sản các bạn sẽ biết là uh, cái dòng tiền vào bất động sản nó rất, rất hiện tại nó đang bị uh, bóp nghẹt đấy thì không có lý gì mà dòng bất động sản có thể nó lên lên trong giai đoạn này được thì cái phiên này cũng là phiên hồi thôi nếu là mình mình cũng sẽ bán mình sẽ bán trần ở đây và sau đó mình giả sử mình trading đấy, nó xuống đây mình sẽ mua lại mà nó xuống trần mình sẽ mua bán kiểu như vậy đấy kiểu kiểu như vậy thôi đấy cho nên đối với nhóm này mình nghĩ nó sẽ đi trong cái biên này biên từ ờ, ba ba ba đến ba tám tầm năm giá đó thôi tầm tầm đó là xong sút đấy và các bạn thấy là nó biên nó tăng nó tăng đến đó tăng đến đó là hết này mà khối lượng nó tăng đột biến này đó, cái lực bán này đó cái lực bán nó rất là lớn này lực mua lực mua có nhưng mà lực bán cũng rất là lớn lực mua này mình nghĩ nó chỉ là cái lực mà gọi là tạo cầu ảo tạo cầu ảo thôi nó xả này, nó xả là 54 nghìn này nhưng đâu cái nó mua lại nó mua lại là kiểu như vậy đấy thấy không đấy 19 nghìn 5 nghìn Thế nên cái đoạn này mình nghĩ mình không được các bạn không nên FOMO đối với dòng bất động sản tùy các bạn nào tùy các bạn thôi đấy người ta đặt người ta đặt ờ, giá trần ở đây người ta đặt bán người ta bán ờ, đặt bên này và mua bán bằng tài khoản này và mua tài khoản kia thì nó giống nhau đúng không ví dụ như các bạn ờ, nghĩ coi bây giờ người ta cầm 100 nghìn người ta bán 54 ngàn nhưng người ta đặt mua lại cũng đặt mua giá trần khoảng 30 nghìn còn lại là do lại hấp thụ chứ ai hấp thụ nữa đúng không thì các bạn đừng có đừng có mong cái chuyện mà nó sẽ bứt bứt lên chữ V hay ở một cái ông Facebook nào đó Facebook ông nào nào đó là thị trường bất động sản đấy hồi thì hình chữ V các bạn ngủ mơ đừng có ngủ mơ giai đoạn đó nha mình có mình mình đọc là mình thấy nó rất là kỳ cục kiểu như mình thấy cảm giác ờ, ông này nó fomo lùa gà này này sóng thần chữ V ra thần thánh trước mắt này các bạn cẩn thận cẩn thận đối với cái, cái kiểu này à rồi tiếp theo là cái gì dòng tiền nó tăng vào ờ, tăng vào nhóm vốn hóa viên 30 và giảm ở nhóm vốn hóa à, VN Mix và nhóm à, VN Small Cap á. tức là tăng vào nhóm nhóm lớn và nhạm vào nhóm nhỏ đấy thì à, cái nhóm cổ phiếu mà penny với là cổ phiếu nhỏ thì nó người ta ít mua hơn kiểu như vậy thôi thì nó tập trung vào cái nhóm VN30 thì nó an toàn hơn thanh khoản nó tốt hơn đấy và hiện tại thì dòng tiền các bạn thấy dòng tại dòng tiền hiện tại á, thì nó rất là ít thì khoảng uh, như phiên thứ sáu vừa rồi chỉ có khoảng 10 10.500 tỷ hay là phiên thứ năm thì chỉ có khoảng 9.000 tỷ nó cực kỳ thấp là thấp trong thấp nhất trong vòng 2 3 năm trở lại đây ấy. đấy <clears throat> và dòng tiền lớn dòng tiền của các uh, big boy nó vẫn chưa có vào chủ yếu là các uh, ờ, đổi uh, công ty chứng khoán sang tay rồi sang tay với nhau và nhỏ lại một vài nhọn lẹ mà thiếu kinh nghiệm bu thôi còn hiện tại thì dòng tiền lớn vẫn chưa vào cho nên là những nhà đầu tư thông minh ấy, người ta nhà đầu tư cá nhân thông minh ấy, thì người ta sẽ tập trung đứng ngoài giai đoạn này kiểu như vậy thôi kiểu kiểu như vậy ừ. thì nước ngoài mà chuyên bán ròng 1054 tỷ này họ bán ròng chủ yếu là Vinhome, STB, Vĩnh Hoàn và VIB, H, Hà Đô à, mua ròng mua ròng nhầm Vinhome, STB, Vĩnh Hoàn và VIB, Hà Đô đấy <clears throat> qua hai nhóm ngân hàng thì các bạn thấy được hai mã là nhóm nhóm nước ngoài nó mua ròng ngân hàng là STB và VIB thì hai hai nhóm này thì các bạn cũng nên chú ý nha hai hai nhóm cổ phiếu này này Ngược lại họ tập trung bán ròng chỉ số VN uh, uh, viên diamond đó viên diamond là viên homagad này đất xanh ssi đất xanh với ssi này và các bạn thấy vừa rồi đất xanh nó tăng dần đúng không là mọi người, người họ xạ ra đất ssi này họ bán đồng, họ tập trung bán đồng ở viên vinhome và vde thì uh, dòng họ của vick vic đối với vick mình năm nay mình nghĩ nó cái năm gần năm đại hạn của họ luôn đó uh, à, hầu như mình nghĩ là khó khăn nó bùa vây đối với vick. uh, à như năm ngoái á, thì đại dịch đại dịch thì kinh doanh không được đối với ờ, nhóm ngành bất động sản rồi ờ, là xe điện hầu như dân không ờ, đi nào cũng vậy như năm nay lại thì Vinhome đối với bất động sản là cái con gà đẻ trứng vàng cái nồi trà cái nồi cơm chính của Vic ấy, thì lại gặp cái chính sách siết dòng tiền là bất động sản rồi các cái bên mạng xe điện á, thì lại không có thua đấy nhập uh, cái giá chip nó rất là cao cạnh tranh để nhập chip nó rất là khó cái nguyên liệu nó cao đấy rất là khó đối với xe mà trong khi đó xe xăng ông ông ông Vin họ ông Vin ông cắt luôn này. Đấy. nhà đầu tư cá nhân chuyện mua ròng 488 40 484 tỷ tên hồ Đấy. họ mua rộng nhất là Vinhome Gas đất xanh HAH và MWG đó. thì ở những cái livestream mà trên kể cả TikTok hay là YouTube mình đều nói là con HAH dòng đối với dòng HAH đây này thì nó đang vào nó vào một cái pha mà pha đao downtrend của nó rồi kiểu như vậy gác dạ. tập trung mua dòng là Vinamilk STB ACB Vin à, là, là STB tiếp này các bạn chú ý nhé các bạn này nhé STB ACB này VSC tổ chức trong nước bán dòng 77 tỷ riêng khớp lệnh họ mua mua dòng là 446 tỷ thì uh, mua dòng là S, à, FPT ACB Vinhome à, Hòa Phát STB lại STB tiếp à rồi ờ, họ bán rồng cướp mạnh nhất là HH này Cotcon ờ, này Cotcon này uh, SHS VBank này. từ doanh mua rồng ờ, là một năm trăm mười lăm tỷ đồng Dương cấp lệnh họ mua rồng bốn trăm bốn hai tỷ đồng họ mua là chỉ số uh, VN Diamond đấy nó gọi là chỉ số nước ngoài nó bắt hàng tay cho từ doanh thôi uh, VPBank uh, TM TDM, Đức Giang, SSI Có bán ròng là Vietcombank này, GAP, à, Đặng Cà Mau và Đất Xanh Cái tỷ trọng phân bố dòng tiền nó tăng vào nhóm ngân hàng, chứng khoán và giảm à, nhóm bất động sản và hàng không dịch vụ bán lẻ đấy cho nên nên mình nghĩ là sắp tới nếu mà thị trường có chống đỡ được cái không đó là nó phần lớn nó sẽ nhằm vào nhóm rồi vn 30 là một thứ hai là nhóm ngân hàng và chứng khoán là hai đấy thì hai ờ, nhóm đó là có thể là chống đỡ được đối với vn 30 còn nếu hai cái nhóm đó mà bị bán ròng nữa thì mình nghĩ là cái cái đáy cái đáy của vn index nó sẽ sụp là điều đương nhiên đấy. đây cái đáy mới tạo này, này nếu mà đối với hai nhóm đó nó bán được thì thùng này bị thủng nhóm ngành mà đáng chú ý trong tuần vẫn là nhóm ngân hàng đúng không ạ nhóm ngân hàng thì cái dòng tiền của nó rất là đều nó không có trồi lúc trồi lúc phụt từ dòng nhóm bên nhóm ngành chứng khoán ở ờ, uh, nhóm bốc động đấy lúc thì lô hồi hồi lên lúc thì tụt xuống và à, nhóm ngành thì đối với ngân hàng thì VIP này Kim Long Bank, TCB, BAB hay MB hay STB là những cái mạng mà được à, mua nhiều tăng mạnh và mua nhiều ở nhóm đó đấy và được giao dịch mạnh nhất đó là Hòa Phát, Hòa Sen, uh, Hòa Phát để SSI, Vbank, Techcombank đấy các cái nhóm banh Vinamilk này, đấy, Vic. trong đây đó thì họ Vic thì giảm rồi không ờ, giảm ròng luôn rồi à, nhóm vốn hóa giao dịch mạnh nhất là DG đất xanh à, VND đất xanh Đức Giang này năm Kim HCM VCI đặc Phú Mỹ ở Hoa Sen Đảng Cà Mau thì à, đối với nhóm này á thì VIX cổ phiếu VIX ở à, cổ phiếu DG á, thì từ đầu năm đến nay là hầu như hầu như lúc nào cũng được ờ, giao dịch rất là mạnh bởi vì ờ, một phần tác động từ một nhóm các nhà đầu tư cá nhân liên tục hô hào với nhóm bất động sản này nhất đặc biệt của cổ phiếu DIG Đấy. cho nên được cái nhóm DG này được cái là thanh khoản nó rất là tốt các bạn mua lúc nào cũng có hàng bán lúc nào cũng có hàng hàng lúc nào cũng đầy Đấy. cho các bạn quan trọng là các bạn mua có lời có lời hay không thôi à, và cái nhóm mà đối đối chìa khóa đối với cái uh, à, VN Small tức là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ là có BCG này uh, Đạt Phương, HAH, FD, uh, à, FLT hay là FCN kiểu như vậy IDI đấy thì uh, các bạn qua đó khi qua cái đoạn vừa rồi thì các bạn thấy được là các bạn cái tổng hợp về các cái dòng tiền ấy, thì các bạn thấy được là dòng tiền nó phân nó đang đi vào nhóm ngân hàng chứng khoán nhưng lại bị bán mạnh ở nhóm bất động sản thì các bạn thấy là nhóm bất động sản vừa rồi nó tăng trần nó còn đáng tin nữa hay không đúng không thì các bạn thấy là những cái những cái lúc mà nó uh, nó nó tăng trần như vậy những những cái tăng trần như các vị này, này nói thì có đúng hay không nữa đúng không này hô hào những nhà đầu tư những, những nhóm này nhóm hô hào chứng khoán thôi không phải gì hết bánh chứng thép đồng tiền này các bạn phải cẩn thận cẩn thận đối với nhóm này không nên không nên miệt mài kêu gọi như vậy hô hào gây quá lùa gà đấy cho nên là à, và đặc biệt là trong nhóm mình thì mình không bao giờ có hô hào như vậy hàng ngày kêu gào gào thét như vậy đúng không tại vì tại sao các bạn biết tại sao họ lại kêu hô hào như vậy bởi vì người ta đã kẹt người ta bị kẹt rất là nhiều các cái cổ phiếu đó đặc biệt là DG đấy người ta cấp thì các bạn phải mua cho người ta mới bán được chứ các bạn không mua thì làm sao anh lên người ta lấy gì người ta bán cho ai rồi à, quay lại quay lại với uh, cái, ờ, cái ký thứ hai trong cái video này chính là một số nhóm cổ phiếu à, một số cổ phiếu mà nó đáng chú ý ở đoạn này à, thì uh, qua phân tích vừa rồi thì các bạn thấy được là mình mình chạy đầu tiên mình sẽ đi qua cái nhóm ngân hàng trước nhóm ngân hàng à, đúng rồi nhóm ngân hàng và đó nhóm chứng khoán và thêm một số mạng nhóm nữa mà các bạn có thể lưu ý nốt lại à, xem cái dòng tiền nó vào nó ổn hay không nhưng mà giai đoạn này mình nghĩ là các bạn nên vẫn vẫn có một cái câu khẩu quyết là gì hạ tỷ trọng xuống hạ tỷ trọng xuống các bạn nhớ chưa không được sử dụng margin và tuyệt đối không được uh, dùng margin để bình quân giá xuống đúng không ạ các bạn nhớ là một là hạ tỷ trọng xuống hai là không được bình quân giá xuống thứ ba là không được uh, dùng margin để bình quân giá xuống các bạn nhớ nhé ba câu đó các bạn phải nhớ nhưng mà tốt nhất các bạn nên hạ tỷ trọng xuống cái đó nếu các bạn này bạn đoạn này đã đánh thì các bạn nên đánh là tầm dưới 30 phần trăm của uh, nát tức là 35 tổng số vốn ấy, kiểu như vậy hoặc tốt nhất là 10 phần trăm là được rồi đừng có đánh nhiều nó không tốt đâu à, mình hiểu là tất cả giai đoạn này thì các bạn các bạn đều bị lỗ hết đúng không ạ chỉ số ít nhà đầu tư đã tránh được thôi à, cho nên cái quan trọng là cái quan trọng của chúng ta là chúng ta phải bảo toàn được vốn chờ đến lúc mà thị trường nó ấp trên lại chúng ta đánh có thể kiếm lấy lại được số vốn bị mất nhưng mà hiện tại mà thị các bạn bị lộ mà các bạn tâm lý các bạn hoang mang á à, các bạn sẽ à, la vào trading rất là nhiều các bạn la vào trading thì ờ, thì làm sao thì cái vốn giai đoạn thị trường nó đang ra trend á, thì cái khả năng các bạn thắng thị trường nó rất là thấp đấy cho nên là các bạn cái cái khả năng các bạn kiếm được tiền nó cực kỳ thấp đấy, các bạn hiểu không ạ chính vì vậy mà mình nghĩ mình mong là các bạn có thể là giữ lại được số vốn ít ỏi của mình đấy khi mà thị trường nó lên thì cơ hội chúng ta mua không có thiếu đấy có hai cái thứ mà không thiếu trên thị trường chứng khoán này là một là cơ hội để mua hai là tiền Đấy. quan trọng là chúng ta phải chờ được đúng thời điểm đúng giai đoạn cái thị trường chúng ta mua nếu như giai đoạn mà thị trường nó đắp trend này thì các bạn mua cái gì trả thắng đúng không nhưng giai đoạn thị trường nó nó đa trend như vậy thì các bạn mua cái gì cũng nó cũng thua đó, giai đoạn này thì các bạn đánh phương pháp nào nó cũng thắng hết đấy dùng phương pháp nào nó cũng thắng hết mà giai đoạn này các bạn đánh phương pháp đánh phương pháp nào nó cũng thua tăng tương nó cũng thua giá trị nó cũng thua hết đúng không ạ hay là đầu tư ờ, hay là trích trading thì cũng khó ăn cực kỳ khó ăn đấy nên các bạn chú ý nha rồi chúng ta sẽ đi vào một số dòng ngân hàng và mình sẽ phân tích một số các cổ phiếu ngân hàng để các bạn nót lại hoặc là các bạn có thể tham gia với tỷ trọng nhỏ nhỏ chứ không phải các bạn tỷ trọng vừa bạn nha đầu tiên là cổ phiếu Kiên Long Kiên Long thì à, đối với con à, cổ phiếu ngân hàng này thì mình mình đánh giá thanh khoản nó không có thấp cho nên là mình mình mình khuyến nghị các bạn không nên tham gia con này rồi SGB thì nó cũng vượt tương tự như vậy xgb để con này đều không ăn thua Đấy. các bạn thấy là nó bó rất là bó cùng đánh rất là khó chịu mà con này nó mới lên sàn thôi cho nên là thôi bỏ đi fbb bab để không nên à, một số cổ phiếu các bạn có thể chú ý là như giờ MVB MVB có thể linh chú ý được này MVB này VIP này Đấy, VIP là nhóm cổ phiếu ngân hàng mà lên đục được, được uh, mua vào những thời gian gần đây rồi à, STB đấy STB nữa STB các bạn có thể cân nhắc này rồi à, t, TCB đây là ba mà cổ phiếu này thì đối với Techcombank và STB thì nó đã test hai đáy rồi nó test hai đáy theo thị trường đấy đó các bạn thấy không ạ banh thì mình đã không đáng tin lắm này, nó tới hai đáy rồi vào này nó khá là khá là ổn đó là đối với cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng tiếp theo là nhóm là nhóm ngành chứng khoán chứng khoán thì dòng tiền nó vào khá là ổn ổn hơn nhóm một đoạn rất là nhiều đều hơn thì chứng khoán mình thấy là cổ phiếu HCM á HCM thì nó khá là nhẹ Đấy, nó, nó, nó đi đi rất là nhanh ấy. bạn thấy một SMR nó rất là nhẹ nó lên rất là thanh thoát này và khối lượng nó rất là vào nó vào vào rất là nhiều này đó. nó xu hướng nó, nó lên rất là nhẹ và thanh thoát đó, đó là của VH SMR à, CSA thì con này hàng bỏ cung thì không đánh được con này khó rất khó rất khó để chiều nó rất khó lắm con này khó lắm và cái cái biên độ động nó biên độ động dao động nó cũng rất là lớn bị ai con này thì à, nó test hai đáy rồi đấy nếu mà con này nếu có sức mạnh dòng tiền nó bảo thì là cái đỉnh của nó là đời đó ba hai nhưng con này thì đoạn này mình, không thích lắm EBS con này yếu SHS cũng yếu BCI BCI thì con này có vẻ nhìn đỡ hơn Ờ, giờ cháy một xíu VND với VND VND thì đoạn này thì thanh khoản nó có vào á nhưng mà à, đoạn này thì mình thấy nó, nó hơi hơi lọc nên là các bạn tốt nhất là các bạn không nên mua rồi dòng chứng khoán thì có nhiều đó thôi à, về à, nhà bất động sản bất động sản thì mình nghĩ là các bạn nên bán để đợi nhịp xuống các bạn đinh nhưng mà còn không thì thôi mình mình khoát của nó đó lắm và bạn nào thích mua thì cứ mua bạn nào có thể cân đối cân đối nhiều còn DG hay CO e hay gì đó tùy các bạn đất xanh gì đó tùy mọi người thôi nhưng mà đất xanh rồi các bạn thấy là được rồi người ta chốt cổ phiếu lên người ta chốt lại liên tục luôn là đất xanh kết cùng nhưng mà cổ phiếu lên cái này người ta chốt lại cứ lên này chốt lại lên cái chốt lại đúng không này thanh khoản nó kiệt thật nhưng mà lên cái là nó bán này nó lên cái nào nó bán rồi và đó các bạn có thấy là cái thanh khoản trên thị trường hiện tại là nó đang uh, gọi là thế nào nhỉ uh, thanh khoản trên thị trường hiện tại là nó đang uh, um, tức là mình ý mình nói đang nói là nhà đầu tư trên ờ, thị trường nó đang kẹt nhóm bất động sản rất là nhiều đó, thị trường như cần ổn định lên cái là người ta bán và người ta đang canh giai đoạn này đối với nhóm bất động sản người ta đang canh là trading trading hay DIG vậy để các bạn thấy không nó đều chung động thái như vậy thôi nó chung động thái này không nó tích lũy nó đi ngang đoạn này và cứ hệ lên đi người ta bán hệ lên đi thì bán đấy người ta chất định rồi nhóm thì mấy nhóm mình thấy mình thấy các bạn nên chú ý đó nhóm đầu tư công thì có test CD ờ, không đây, CTD là nhóm cổ tích công đấy còn đối với nhóm này thì mình thấy nó ổn hơn đấy, các bạn thấy nó test khai đáy mà nó đi lên rất là tốt này xu hướng của nó đi lên rất tốt và đối với cổ tích công thì mình theo mình biết thì có một số thông tin về các dự án mà trước đây tôi có tích công làm thì nó chưa hoạch tạo hoạch toán chưa hạch toán vào trong báo cáo tài chính đấy mà khi mà mình thấy điện khá an tâm là vì cái chủ tịch của của đất con liên tục mua vào các cái cổ phiếu này liên tục mua vào Đấy. À, hay là cổ phiếu ờ, của um, Hòa Bình Hòa Bình Hòa Bình thì nó vẫn đang đi lên lên khá tốt tức là nó có chỉnh nhưng mà nó còn hướng đi lên còn cái ông đi DG thì đi, đi ngang thôi đây là nhóm còn là C4G có thế nào các thế nào C4G thì mình thấy các con thua hay là ờ, FCN FCN thì nó giống như C4G vậy đó um, các B dòng này thì yếu đối với dòng này còn dòng uh, đầu tư công mình thấy được một con uh, ờ, Corticon là được kiểu như rồi uh, tiếp theo là các cổ phiếu mà mình nghỉ các bạn nên chú ý một chút nữa đó là cổ phiếu của nhóm thành dầu khí thì à, có thông tin là nhóm dầu khí đang lên thì các bạn mình thấy là cổ phiếu khác này cũng khá là đáng chú ý à, bạn nào các bạn thấy thì có thể thấy như vậy nhưng mà mình các bạn nhìn này nếu các bạn bật chế độ chặt là tuần nữa, tuần đây. tuần các bạn thấy là nó vừa gạnh nó gạnh cái hỗ trợ hỗ trợ đúng không ạ nó, nó đang đi xuống mức hỗ trợ và qua đặt ngày thì các bạn đoạn này các bạn thấy là nó một cái đến cái đến xoay đảo chiều này. đảo chiều ta quay trở lại này. đó đó là nhóm cổ phiếu gap hay là BSR 7 các bạn nót nhóm này lại nhé nó bạn nó lại nó, nó có một dấu có dấu hiệu đảo chiều là lại rồi à, trên đây là cái video ngắn mình làm để view về thị trường tuần qua và, và các cái dòng tiền đi vào thì các bạn thấy à, nếu là trên video mình còn thiếu nhóm cổ phiếu nào thì nhờ các bạn bổ sung giúp à, các bạn có thể comment vào phần dưới phần comment của video này mình xin trả lời Ờ, tất cả các comment của các bạn cảm ơn mọi người đã theo dõi video này à, mọi người xem thì nhớ bấm subscribe kênh của mình nha và gửi video những nếu các bạn thấy video này hữu ích thì gửi đến những người bạn của các bạn những người mà các bạn cảm thấy họ cần họ cần những video như vậy cảm ơn mọi người